29 Phù cư Sao có vẻ lơ đẳng vậy Xảy ra chuyện gì à Bỏ đi Tốt nhất là không nên nói ra Cô mau nói đi Rốt cuộc có chuyện gì Vừa rồi ta thấy Dương Hiệu Quý Định đến chỗ tiểu thư nhưng không ngờ Tiểu Duy lại chặn đường, cứ đòi Dương Hiệu Quý đến chỗ cô ta ăn cơm, rõ ràng là không muốn Dương Hiệu Quý tới chỗ tiểu thư mà. Tức chết đi được. Đại ca luôn nghĩ về Tiểu Duy, chẳng lẽ ta cứ phải tranh giành với cô ta mới được. Tiểu thư, cô không tranh giành với cô ta, nhưng cô ta luôn đối đầu với cô. Ta thật sự không thể nuốt được cục tức này. Cô không hiểu đâu, ta cũng có sự tôn nghiêm của mình. Trước đây, Ta thấy các phi tử của cha mình tranh giành sự sủng ái, đấu đá lẫn nhau. Ta không muốn, mình giống như bọn họ, phải rơi vào bước đường đó. yêu Bắt yêu quái Các người ở đây cảnh giới Dân A Liên Trình đại ca Sao quân lại ở đây Ta đến để bắt yêu Cô có thấy yêu quái không Có thấy Vừa nãy ngay ở đây Bên kia Đuổi theo Con yêu quá lại chạy mất rồi Đây là cửa sau của Lý Phủ Ý của huynh là yêu quái đã vào trong phủ rồi Nguy rồi Mau vào bảo vệ tình nhi Kỳ lạ Sao mình cứ cảm giác có yêu khí ở đây Tỷ tỷ Muộn vậy rồi tỷ đứng đây một mình để làm gì Vừa rồi ta cảm nhận thấy Quanh đây có luồng yêu khí lạ Yêu khí à Ở đây ngoài hai chúng ta ra Để nào còn có yêu quái nào nữa Lẽ nào là con Con giả yêu mô tim Ta cũng không biết nữa Chỉ cảm thấy rất kỳ lạ thôi Tỷ tỷ, đi kể nó đi Mỗi thấy cô yêu quái đó cũng chẳng có bản lĩnh gì Không dám gây chuyện trong lý phủ đâu Có lẽ chỉ đi ngang qua thôi Nhưng con giả yêu này với các tướng lĩnh trong quân Ta sợ Dương đại ca gặp nguy hiểm Tỷ tỷ à Trong quân canh phòng cẩn thận Võ công của Dương đại ca cao cường Đủ tự bảo vệ mình Hơn nữa trong lý phủ này còn có hai chúng ta Yêu quá lợi hại đến đâu Cũng không đến mức hại người dưới mắt chúng ta đâu Mong rằng như vậy Bộ nói xem Con yêu quái tới đây có phải vì Lý Tịnh không Ý tỷ muốn nói là nó muốn tranh kim hoàng tam khiếu với tỷ Có lẽ không phải vậy đâu tỷ đừng đoán bừa nữa thân phận của lý tịnh chỉ có tỷ muội hai ta mới biết được cho dù con yêu quái đó có tới đây nữa cũng không biết được thân phận lý tịnh tỷ tỷ tỷ nghĩ quá nhiều rồi về phòng nghỉ ngơi đi không sợ nhất dạng chỉ sợ dạng nhất ta sợ lý tịnh gặp nguy hiểm ta đi xem thử tỷ tỷ cô nói cái gì yêu quái vào lý phủ ta và trịnh đại ca tận mắt nhìn thấy con yêu quái đó vào lối sau của lý phủ nếu như không vào lý phủ có thể là độn thổ rồi nhưng vì sao con yêu quái lại biến mất ngay ngoài Lý Phủ Nó không biết Lý Phủ là phủ tướng quân sao Hoặc là nó tự cưa đầu vào lưới Hoặc là có gan tài trời Liệu nó có phải là lão yêu không Liệu nó Tịnh nhi Mùi đừng lo sợ Nhìn dáng vẻ của nó dường như là một nữ yêu Có lẽ không phải lão yêu Ta thấy nó là một con nữ yêu mặc áo trắng Nhưng Con yêu quái đó vì sao lọt vào Lý Phủ chứ Có một khả năng nữa Là sao Cô yêu quái đó chính là người trong phủ Người trong phủ à Vậy là ai chứ Ngoài Tiểu Duy thích mặc đồ trắng ra Thì còn có ai nữa không Tiểu Duy à Không không thể nào Cô ấy không võ công không pháp thuật Thái tước biết pháp thuật Lẽ nào Tiểu Duy lại không biết Trừ khi giấu giếm giỏi Tiểu Duy và đại ca sớm tối bên nhau Nếu như cô ta là yêu quái Thì ta và đại ca sớm đã gặp nguy hiểm rồi Không thể nào là Tiểu Duy Cô ta thích Dương Hiệu Quý Chắc chắn sẽ không hại người bên cạnh rồi Phụ cừ không được nói bậy dù sao thì Tiểu Duy không thể nào là yêu quái được Nhưng ta lại thấy phù cừ cô nương nói rất có lý Đúng không Trình Đại ca Từ trước đến nay ta chưa từng nghi ngờ những người trong phủ này Nhưng theo những gì A Liên nói Thân hình con yêu quái đó thật sự rất giống với Tiểu Duy cô nương Vậy còn đợi gì nữa Cứ bắt lại rồi hỏi Đừng hành động sơ suất Chuyện này chớ kết luận vội vã Với quan hệ giữa Tiểu Duy và Dương Đại ca Ngày mai tới quân doanh Ta sẽ hỏi Dương Đại ca trước đã Huynh nói gì đi chứ Hay là Huynh không tin những gì bọn ta nói là sự thật Nếu như Huynh không tin Thì hãy đi hỏi Trình Đại ca đi Huynh ấy cũng tận mắt nhìn thấy mà Dương Đại ca Nói Tiểu Duy là yêu quái Huynh chắc khó mà chấp nhận được Nhưng thân hình con yêu quái đó rất giống Tiểu Duy Thân hình giống nhau không phải là chứng cứ Làm sao hai người khẳng định Tiểu Duy là yêu quái được chứ Dương Đại ca Đã có bốn tính mạng bị hại rồi Huynh là tướng trấn thủ biên cương Huynh phải làm gì chứ Không thể nào bao che như vậy được A Liên đừng kích động quá Dương đại ca tự biết định đoạt Cái gì mà kích động Chẳng lẽ muốn có thêm người vô tội bị hại sao Nếu như thật sự là do Tiểu Duy làm Ta sẽ đích thân đi bắt cô ta Cô nói Tiểu Duy là yêu quái Vậy cô có cách gì chứng minh không Để có một cách Cứ thử xem sao Tiểu Duy Dương đại ca có việc cấp tìm cô Bảo cô qua chỗ huynh ấy Có chuyện gì vậy ta cũng không rõ Cô tới rồi biết Dương đại ca kiếm ta Tại sao cô ta lại tới truyền lời chứ Rõ ràng là muốn thử ta mà Xem cô ta làm sao chứng minh ta là yêu quái Đi Sao cô lại đưa ta đến đây Còn giả vờ nghi ngô nữa Bốn người này đều do cô giết Cô nói vậy là có ý gì Ta có ý gì ư ừ. Trong lòng cô quá rõ rồi còn gì Nếu cô biết điều thì mau khai đi Những người này không phải do ta giết Sao cô lại dương quan cho ta Ta phải tìm Dương đại ca Đứng lại Dương đại ca cũng không cứu được cô đâu Biết điều Thì mau nhận tội đi A Liên cô nương Ta nhẫn nhịn đến mức này rồi Nhưng cô đừng nghĩ rằng ta là người dễ ức hiếp Cô có gì chứng minh những người này là do ta giết Nhân chứng vật chứng đầy đủ Các người lại đây Dân Các người nhìn xem Có phải cô ta không Không sai Người con gái mặc đồ trắng đêm qua Chính là cô ta Các người nói bừa Tối hôm qua ta ở trong phủ suốt Chưa từng ra khỏi cửa Các người sao du khống cho ta Dương đại ca đang ở đâu Ta phải tìm Dương đại ca Đứng lại Cô dám nói mình không phải là yêu quái Vậy sao trên người của cô lại có linh lực Trước khi Thanh Phu Nhân rời đi Sợ ta gặp nguy hiểm Nên đã truyền cho ta pháp thuật phòng thân Không ngờ cô lại biết nói dối Ta không tin mình không trị được cô Là cô không bắt được yêu quái Rồi du quả lên người ta Uống cho người mang danh thầy trừ yêu Thật sự quá bị ổi Được Máu của yêu quái và người không giống nhau Nếu như người có gan Thì để ta thử có phải là yêu quái không Mau cho ta đi Dương đại ca Các người thả ta ra Ta phải tìm Dương đại ca Đừng gọi Dương đại ca nữa Nếu như không phải là yêu quái Thì hãy để ta dạch một nhát kiếm thử Tôi sẽ biết ngay tôi có phải là yêu quái không Dương đại ca Hãy cố gắng nhẫn nhịn Nếu như bây giờ quân ra mặt Thì coi như uổng công rồi Chuyện mà ta chưa từng làm Vì sao cô lại dư quả lên người ta Ta biết Cô luôn không thích hai tỷ muội ta Vì sư đệ của cô đối xử với thái tước quá tốt Nhưng cô đừng nghĩ ngậm máu phun người Vu khống cho ta là yêu quái Chẳng phải cô muốn ta chứng minh mình trong sạch sao Vậy được Ta sẽ lấy cái chết Để chứng minh cho cô xem Ta rốt cuộc có phải là yêu quái hay không Cô Không được Tiểu Nhi Dương đại ca Mùi thật sự không phải là yêu quái Mùi không có giết người Là họ du quan cho muội Quỳnh biết Quỳnh tin muội muội yên tâm Có Quỳnh đây Không ai được hại muội đâu Nhưng đại ca Đừng có tin cô ta Trên người cô ta có linh lực Người bình thường không thể có được Đó là thanh phu nhân truyền cho ta Vậy gọi thanh phu nhân tới đây Rồi ta sẽ tin cô Ai liền đủ rồi Chẳng lẽ cô muốn ép người ta đến chết mới được hay sao Quỳnh Ai liền có linh lực chưa chắc đã là yêu quái Cẩn thận một chút đừng hại người vô tội Dương đại ca Một còn một cách nữa Hồ lô của sư đệ muội là phát khí tìm yêu quái chỉ cần thử là sẽ biết ngay rốt cuộc cô ta có phải yêu quái không A à, Liên đừng nhiều chuyện nữa được không Dương đại ca Muội là người trừ yêu Nếu cô ta không phải là yêu Thì thử cũng chẳng sao mà Đủ rồi Dương đại ca Huynh cũng đừng tự làm khó mình nữa Cô ấy nói cũng không sai Nếu muội không phải là yêu quái Thì sợ gì chứ Cứ thử xem sao Tiểu Duy Vậy có phải là sau khi ta thử rồi Cô sẽ không làm khó hai tỷ muội ta nữa không Nếu như cô không phải là yêu quái Ta đương nhiên sẽ không làm khó cô Được Dương đại ca Muội sẽ thử xem sao Cô ức hiếp người quá đáng Sao lại nghi ngờ tỷ ta chứ Ta nói cho cô biết Chỉ cần ta còn ở đây Không ai được phép ức hiếp tỷ tỷ của ta Sao huynh không tin tỷ tỷ ta Lòng lan dạ sói Lại còn bắt tỷ ấy thử cái gì mà hồ lô tìm yêu Để tỷ ấy chịu nhục nữa Uống công tỷ tỷ một lòng với huynh Huynh có còn là người không Còn cả huynh nữa Nếu huynh dám lấy hồ lô ra Thì chúng ta ân đoàn nghĩa tuyệt Thái tước huynh không được không dám thử chứng tỏ người có tật giật mình Người mới là kẻ có tật Rõ ràng rắp tâm làm hại tỷ tỷ ta mà Tỷ tỷ, chúng ta đi, mặc kệ họ Thái tước, mùi bình tĩnh lại đã Ta không nghi ngờ Tiểu Duy là Tiểu Duy tự nguyện thử Ai liên làm gì cũng không phải là ý Huynh còn dám nói cô ta không quá ý Từ lâu cô ta đã có ý làm khó tỷ muội rồi Bọn ta nhẫn nhịn đủ điều Nhưng cô ta hết lần này đến lần khác ức hiếp bọn ta Nếu Huynh thật sự tin tỷ tỷ Tại sao đồng ý để tỷ ấy thử Huynh vốn dĩ cũng nghi ngờ tỷ ấy Huynh quên rồi sao chỉ tỷ vì cứu huynh mà suýt chết Sắp đã bị mù Sư phụ ta còn giúp đỡ các người sói mắt trắng Lương tâm huynh bị chó ăn rồi sao Chồng ân bội nghĩa Thế thước Chuyện đó không trách Dương đại ca được Là ta tự nguyện Tỷ tỷ Cứ nhẫn nhịn như vậy Bọn họ là người chúng ta dễ ức hiếp Tiểu Duy à Không cần phải thử nữa Không được Buộc phải thử Nếu như cô ta không thử Thì chứng tỏ cô ta là yêu quái Ngươi mới là yêu quái Ta nói cho ngươi biết Ngươi chẳng bằng một con yêu quái Vậy ngươi có dám thử không Ngươi có dám không Thái tước đừng nói nữa Cứ thử đi như vậy bọn họ sẽ không nghi ngờ tỷ muội chúng ta Tỷ tỷ Cũng may tỷ tỷ có thuận lực của phụ sinh hộ thân Ta có linh đa của phu nhân giúp giấu yêu tính Ta xem các người thử cái gì Được, thử thì thử Ta không sợ các người Thái tước Xin lỗi, muội đừng trách ta Linh Bảo Thiên Tôn, Bắc Hải truy vấn, thổ địa kỳ linh, lệnh ngã không chân lời niệm có đúng không đấy Niệm đúng mà Chẳng phải sư tỷ cũng nghe thấy sao Được rồi Chúng ta thử rồi Sau này các người còn dám du quan chúng ta Thì đừng trách ta Không nể mặt đó Tỷ tỷ Chúng ta đi Tiểu Duy Thái tước Tránh ra Tỷ tỷ, hôm nay mai mà phu nhân tiên liệu được, nếu không thì phiền phức rồi nhân Người chưa đi à Chuyện của tỷ tỷ ngươi còn chưa xong Ta làm sao mà an tâm đi được Bà đến đây để cười nhạo ta phải không Sao con lại nói như vậy Vừa rồi A Liên sỉ nhục ta Sao bà không ra mặt Ta muốn con nhìn ra bộ mặt thật của hắn ta Bản tính con người là ích kỷ và đa nghi con đối với hắn một lòng một dạ, nhưng hắn đối với con lại một dạ hai lòng. Lần này hắn nghi ngờ con, ắt sẽ lại có lần sau nữa. Mẹ chỉ là muốn thuốc cho con, khuyên con vẫn là phải tỉnh táo vào. Không cần bà quản, mê muội không tỉnh ngộ. Nếu như con không chịu cắt đứt tình duyên, mẹ sẽ làm giúp con. Bà định làm gì? Kết liễu Dương Anh. Hắn phụ vặt con, rồi lại nghi kỵ con Người đàn ông như vậy giữ lại làm gì chứ Ta không thể phép bà làm hại với đại ca Tiểu Duy Tiểu Nhi à Nếu như bà giết huynh ấy Ta sẽ không có người mẹ như bà Tiểu Nhi Một có trong đó không Cho dù con hận ta cả đời Thì ta cũng không thể để con lớn sâu trong dũng bụng Tiểu Nhi Ta có thể vào trong Huynh không được vào Tiểu Nhi Ta xin lỗi muội Ta biết ta không tin muội Khiến muội đau lòng Ta không phải tới cầu xin muội tha thứ, ta chỉ mong muội đừng buồn. Thật sự ta rất tin muội, sở dĩ ta để Alien thử muội là muốn cô ta đừng làm khó muội nữa. Viên đại ca Huynh đi đi chị tỷ bây giờ không muốn gặp Huynh Huynh đừng làm tỷ ấy giận thêm nữa Tiểu Duy Ta có thể vào trong gặp mùi không Xin mùi mở cửa ra Được chứ Dương đại ca Mùi mệt lắm Huynh mau đi đi Ta xin Huynh đó Tiểu Duy Mùi đừng giận nữa Ta đi là được chứ gì Lát nữa ta sẽ lại thăm muội diệt duyên Nghiệt duyên mà sư tỷ Điều tại tỷ Chẳng có chứng cứ gì mà cứ buộc tội Tiểu Duy Bây giờ thì hay rồi Tiểu Duy tỷ tỷ đóng cửa Không chịu ra ngoài Không ai nấu cơm Thái thước cũng lạnh nhạt với đệ Đang yên đang lành Tỷ phá hoại tất cả Ta chỉ làm những việc nên làm Đệ còn dám chỉ trích ta Đệ thấy tỷ tỷ rõ ràng là mượn gió bẻ măng Tỷ không ưa hai tỷ muội họ Cho nên mới du quan cho họ để nói cái gì chứ để nói sai cái gì Tỷ không muốn nghe thì thôi Đệ đi tìm thái tước Đệ đi đây Đệ Ta bắt yêu quái là sai à Ta muốn phân biệt người yêu rõ ràng Chẳng lẽ cũng sai sao Sao mọi người không tin ta vậy Ta tin cô Trình đại ca A à, Liên Ta cũng nghĩ rằng tiểu duy và thái tước không hề đơn giản Nhưng ta tin là Ta không thể nào thắng chính Cô là người trừ yêu chắc chắn rồi sẽ bắt được yêu Ta nhất định phải tận tay bắt được tiểu duy Thái Thái tước Mụi vẫn giận ta hả Thái tước Ta xin lỗi mà Điều tại ta không tốt Thái tước, bùa khoan tương độ lượng Tha thứ cho ta đi mà, tránh ra Ta không tránh Thái tước, ta biết mùa vẫn còn giận ta Mùa có thể đánh ta, có thể mắng ta Nhưng mà đừng bỏ mặt ta mà chỉ cần muội nguôi giận Muốn đánh muốn phạt gì cũng được muội làm gì, sai ta làm gì Ta cũng sẽ làm theo muội Thật chứ, thật Vậy huynh đưa hồ lô cho ta, được muội muội cần hồ lô làm gì Đập nát nó Nhưng là như vậy không được hay lắm Vừa rồi huynh chẳng phải nói rằng Ta muốn phạt huynh thế nào cũng được sao Cái hồ lô đáng chết này dám thử tỉ muội ta Đập nát nó có gì đáng tiếc Nhưng đó là hồ lô sư phụ để lại cho ta Nếu muội đập nó đi Ta cảm thấy rất có lỗi với sư phụ Vậy huynh có lỗi với ta Ta cũng có lỗi với muội Hay là nếu muội muốn giải giận muội hãy cầm cái hồ lô này đập vào đầu ta Đập thì đập đồ ngốc Sao huynh lại không tránh Chỉ cần muội nguôi giận Đập thêm nữa ta cũng chịu Đồ ngốc ra là các ngươi Tịnh Nhi Tịnh Quynh Đi đi đấy Trịnh Huynh Trịnh Huynh Trịnh Hiền Đệ Trịnh Huynh Trịnh Hiền Đệ Kim đỉnh Quyền Thiên Gián đoạn sân căn chỉ huyết khẩu Cấp cấp như luật lệnh phát đây là gì vậy Càng lúc càng nghiêm trọng hơn Sư tỷ Chú này hình như không có tác dụng Vết thương của đệ ấy không ngừng chảy máu Rốt cuộc là có chuyện gì Binh khí mà yêu binh sử dụng có yêu độc Nếu không dùng pháp chú loại trừ trước Vết thương không thể nào khép miệng được Lúc đợi thi chú cho quân ấy Cảm giác trong cơ thể quân ấy có sức mạnh đang bài xích Điều này không hợp lý E rằng yêu độc này không phải chú ngữ bình thường có thể giải được Bằng Lan Vậy có cách nào khác không Có thể cứu quân ấy không Nếu máu chảy không ngừng E rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng Vậy phải làm sao Trịnh huynh vì ta mà bị thương Nếu huynh ấy bị làm sao Thì ta sẽ không tha thứ cho bản thân mình Ta muội không thích muội được đừng vậy mà sao lại không thích muội chứ đều là do muội bạn lan huynh nhất định phải nghĩ cách cứu huynh ấy được rồi ta sẽ tận lực để có làm được hay không hay là để tỷ sư tỷ yêu độc này còn lợi hại hơn cả độc bình thường chi bằng đi để chúng ta liên thủ thử xem cũng được hai người ra ngoài đi ở lại đây không giúp được gì đâu Còn gây trở ngại thêm Bàn Lăng Quỳnh nhất định phải cứu Quỳnh ấy Ta sẽ tận lực Chúng ta ra ngoài đời Phá Lúc đầu huynh ấy từ bỏ tiền đồ tốt đẹp Ngàn dặm xa sao đến tìm muội Bây giờ là vì muội mà bị trọng thương Tất cả đều do muội mà ra muội khiến tất cả mọi người đều hy sinh vì muội còn bản thân muội ta muội trịnh hiền đệ là người luyện võ thân thể cường tráng hơn nữa còn có bạn lan và a liên cùng cứu chữa chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu đừng nên tất cả trách nhiệm ôm về phía mình tin rằng trịnh hiền đệ cũng không muốn muội tự trách mình thế này đâu nhưng bây giờ muội chẳng làm được gì cả Đám yêu binh đó cũng không biết khi nào lại đến Đại ca Bọn chúng rốt cuộc là thứ quái vật gì Sao lại còn lợi hại hơn cả trước đây từng gặp nữa Đến cả kim đào trừ yêu tránh ta cũng không đối phó được Ta cũng không hiểu được Đám yêu binh đó không sợ kim đao Giống như có thân thể bất hoại Thật là không biết lần sau Phải đối phó thế nào Yêu chú lão yêu để lại Âm hồn bất tán Bây giờ lại xuất hiện yêu binh Lẽ nào muội là người không may mắn sao ta muội Đừng nói những lời như vậy nữa Ta đã xin Lý Tướng Quân tăng thêm nhân thủ Bảo vệ Lý Phủ muội yên tâm Ta cũng sẽ đích thân gác đêm Sẽ không để mọi người xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì đâu Đại ca Trịnh quân đang bị trọng thương quân tuyệt đối không được có chuyện gì Nếu không Tình Nhi còn mặt mũi nào Để tiếp tục sống nữa Tỷ tỷ, đám y binh đó là lịch thế nào, bắt lý tình lễ nào cũng vì kiên hoàng tâm khiếu. Có khả năng này. Vậy tỷ mau chóng nắm bắt thời cơ, ra tay trước thì hơn, đừng để lý tình bị kẻ khác cướp mất. Nhưng linh lực hiện giờ của ta không đủ, không tìm ra tay. Thái tước, những ngày này phiền muội bảo vệ cho lý tịnh để tránh cô ta bị rơi vào tay kẻ khác. Không giết được lại còn bảo vệ cô ta. Để tỷ luôn nghĩ cho Dương Anh. Nhưng có lúc nào huynh ấy nghĩ cho tỷ không? Hiện giờ huynh ấy chỉ lo tình nhi của huynh ấy. Nam nhân như thế, đáng cho tỷ làm vậy sao? Lúc mộ gặp được người mình yêu thật sự Mộ sẽ hiểu Vì người ấy Mộ có thể làm bất cứ chuyện gì Mộ thấy tỷ tỷ vì huynh ấy mà sắp biến thành Bồ Tát rồi Mộ thật không hiểu huynh ấy có điểm nào tốt Vì bằng Lan có điểm nào tốt chứ Nếu hắn gặp nguy hiểm Mộ có thể yên tâm không Tỷ tỷ sao tỷ lại chuyện chủ đề như thế Bây giờ mộ và huynh ấy là hai thế đối đầu Mộ không thích một người ngốc nghếch Không phân biệt tốt hay xấu còn tỷ, tỷ mà nghĩ cách để Lý Tịnh giao ra tâm khiếu, đó mới là quan trọng. Mùa đừng chỉ nói ta, mùa càng ngày càng giống bằng Lan, càng ngày càng nói nhiều. Mùi, yên tâm à? đi, ta sẽ à? tìm cách. Cách của tỷ chỉ cần gặp Dương Anh là không linh rồi. Mùa thấy vẫn là phu nhân hiểu tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ mau làm hoài với phu nhân đi. Phu nhân đều là muốn tốt cho tỷ, nói thế nào hai người cũng là mẹ con mà. Thái tước, mùa không hiểu, Bà ấy là phu nhân hồ tộc cao quý Mãi mãi tự nghĩ rằng đã tốt với ta Mà không biết cái ta cần thật sự Tâm tư của tiên tỷ phức tạp như thế chỉ không nói ra sao phu nhân biết được đều tại tỷ Đến một người mà cũng không trông chừng được Tỷ còn làm người trừ yêu gì nữa Sư tỷ Nhưng đại ca đã phái binh đi tìm trăm dặm quanh tiểu trấn rồi Có tin tức gì sẽ báo ngay Tỷ yên tâm đi Nhưng Trình đại ca bây giờ sống chết chưa rõ Không thấy người đâu Để bảo ta Làm sao yên tâm đây Sư đệ Để nói xem là ai bắt Trình đại ca đi Để nói đi Trình đại ca sẽ không sao chứ Sư tỷ Tỷ đừng lo lắng quá Người bắt Trình Đại ca đi Nếu quý sống với Quỳnh ấy Sao không giết lại tại chỗ Cần gì phí công bắt Quỳnh ấy đi chứ Có lẽ Có lẽ là muốn cứu Trình Đại ca thì sao Cứu người sao có thể lén lút như vậy Lại còn đánh mê tỷ nữa Chắc chắn là có âm mưu Không phải ý tốt Không được Không thể đỡ ở đây được Ta phải đi tìm Trình Đại ca Nếu Quỳnh ấy có làm sao Cả đời này tỷ sẽ sống không yên đâu Sư tỷ Đây là cái gì Đây là đâu Nhị dương tử không cần sợ hãi Đây chính là thế giới của yêu Thế gian dạng vật đều có linh khí Nên vật tu luyện thành yêu nhiều vô kể Nhưng người bình thường không thể nhìn thấy nhưng cậu lại thấy Tại sao? Vì trên người cậu có dòng máu của người và yêu Vừa là người, vừa là yêu Ông nói lung tung, ta sẽ không tin ông đâu Ta phải rời khỏi đây Nhị dương tử đừng đi Bây giờ trên người cậu Đã bị binh khí của yêu binh làm bị thương Tuy ta đã dùng linh lực của mình trị thương cho ngươi nhưng người vẫn cần dưỡng thương một thời gian. Ông đã muốn giết ta, sao lại còn cứu ta? Tại sao ta phải giết nhị dương tử chứ? Nếu người không cứu Lý Tịnh, thì yêu binh của ta sẽ không giết người. Ta tuyệt đối không cho giết Tịnh Nhi. Ngươi xem, yêu tính trên người ngươi đã không thể khống chế rồi. Ta vừa giải phong ấn cho ngươi, ngươi đã bắt đầu phát tán rồi. Ngươi biết không, tinh thần của người càng ngày càng kích động, người yêu khác biệt. Người có nghĩ đến chuyện, nếu Lý Tịnh biết như là yêu, cô ta còn chấp nhận ngươi không? Ông đặt yêu ấn cho ta, giờ lại giải nó. Rốt cuộc là tại sao? Ta nói rồi, nhưng người chưa chắc đã hiểu, ta là vì bảo vệ ngươi, không muốn người tộc dạng cổ bài trừ ngươi. Ngươi cũng thấy rồi Dương Anh và Lý Tịnh rất sợ hãi và căm ghét yêu quái. Nếu bọn họ biết ngươi là yêu, bọn họ sẽ bài trừ ngươi. Ta không phải là yêu. Ông đã thi triển yêu pháp gì? Rốt cuộc là chuyện gì? Nghị dương tử yên tâm Ta không thi triển yêu pháp gì cả Là yêu tính từ bản thân người Nghị dương tử Bây giờ ngươi có phải cảm thấy tinh thần kích động Muốn hút máu người không Ta không có Không thể nào Ta là người Ta là người Ta biết Nhất thời ngươi khó mà chấp nhận Nhưng nghị dương tử Ngươi không cần nghi ngờ Ngươi vừa là ma Vừa là yêu Ta nói cho ngươi biết Ngươi là sao thất sắc của thiên mệnh Chỉ cần thời cơ tạo quá Ngươi sẽ có được quy lực cải tạo thiên địa vô biên Và cả vị trí thống ngự tam giới tổng quyết Ông đừng hòng lừa ta Rốt cuộc ông muốn hại ta đến bao giờ Ngươi không hiểu nỗi khổ của ta Ngày sau Tự ngươi sẽ hiểu Chuyện này không gấp không gấp Được rồi Vết thương của người mới lành Lại vừa được giải phong ấn Nên nghỉ ngơi trước đã An tâm ở chỗ này của ta Sau này ta sẽ dạy người pháp thuật khống chế yêu tính Là người có thể về bên bạn ngươi rồi Ta hiểu rồi Là ông muốn ta quay về tìm yêu điển rồi bắt tịnh nghi lấy kim hoàng tam chiếu đúng không không sai ta biết mà nhị dương tử từ bé đã thông minh lanh lợi hiểu được tình hình ẩn giấu tài năng người biết không nếu người không như vậy dương hậu sớm đã giết hại hai mẹ con ngươi rồi mẹ ta đâu mẹ ta sao rồi người lời cho bản thân trước đi rồi nghĩ chuyện này sao người ở trong này không được ra ngoài Tránh đại dương hậu và người trong tộc nhìn thấy Làm hại đến mẹ người Tại sao ta lại là yêu Tình hình bây giờ của Dương Nhi thế nào Dương hậu xin yên tâm Đại dương tử không sao Ta đã phái yêu binh tu luyện được Đi bắt Lý Tịnh Nhất định sẽ lấy được kim hoàng tâm khiếu Quá tốt rồi Cuối cùng ông xem là dùng chút tâm tư Đã có yêu binh rồi Nghiệt chủng đó Nghiệt chúng đó không còn tác dụng nữa Chi bằng nhân lúc yêu binh đi bắt kim hoàng công chúa Nhân tiện giết luôn trịnh cắt tránh hậu quả Ta thấy chuyện này còn phải tính toán Phải từng bước một Bây giờ quan trọng nhất là phải cứu tính mạng đại dương tử Ta đã tính toán rồi Mùng 5 tháng sau Mới tương hợp với ngày sinh của đại dương tử Lúc đó có được kim hoàng tâm khiếu Là có thể cứu được tính mạng đại dương tử Vâng dương Nhi Con đợi nhé Con sẽ không sao đâu Trịnh Cát Không giết cũng được Đợi Dương Nhi của ta tỉnh lại rồi Một trịnh cát nhỏ bé Cần gì phải sợ Trịnh Cát đi đâu rồi Đến nhà ngục tìm mẹ hắn à Hỏng chuyện lớn của ta Bọn họ nói đại dương chết rồi Đại dương hậu giết Có phải thật không Có phải không Bà còn lo lắng về dạng cổ dương đó Bà không hận ông ta sao Ta Cho dù ông ta phụ ta Nhưng dù sao ông ta cũng là phu quân của ta Nhưng trước giờ ông ta không coi bà là thê tử Bà chẳng qua chỉ là con thú ông ta săn được Lúc đi săn mà thôi Ông ta chơi chán rồi Sau đó dứt bỏ bà Ông Ông Bà không nhớ chuyện trước đây sao Bà không nhớ lúc đó Bà muốn tự dẫn Cũng mai ta cứu bà Ngủ với bà một đêm Có cát nhi Nếu không bà đã sớm xuống hoàng tuyền rồi Đừng nói nữa Ta xin ông Hãy thay cho nó được không Đừng nói các nhi biết Ta xin ông Ta xin ông đó Vậy bà nói cho ta Nói cho ta đi Tại sao ta không thể nói cho nó biết Ta nói cho bà biết Giang cổ dương đó Không phải là chồng của bà Nếu xét cho kỹ thì ta mới phải Ông thứ này sẽ hại nó Thả ta ra Ta sẽ không hại nó Sao ta lại hại nó chứ Trong người nó có dòng máu của ta Sau này nhất định sẽ có một ngày nó sẽ thống nhất thiên hạ, thương sinh vạn linh, có địa vị tôn quý vô thượng. Đến lúc đó, ta xem bọn chúng ai còn dám coi thường ta. Chúng ta Ta sẽ không để các nghi có bất kỳ quan hệ nào với ông Chuyện này bạn không thể quyết định được Vì ta là phụ thân của nó Trên người của nó có huyết mạch của ta Tất cả Tất cả đã có trời định Được rồi Nếu bạn ngoan ngoãn nghe lời ta Ta sẽ để bà và nó Không Là ba người nhà chúng ta đoàn tụ Sẽ đoàn tụ đấy Không thể nào Đây không phải là sự thật